và dưới đây là top 10 địa điểm chơi Tết mà các bạn không thể bỏ qua. Địa điểm đầu tiên là Vịnh Hạ Long hay còn gọi là Hạ Long Bay. Vịnh Hạ Long nằm thuộc một phần của Vịnh Bắc Bộ, phía Đông Bắc giáp với Vịnh Bãi Tử Long, phía Tây Nam giáp với quần đảo Cát Bà, phía Tây và Tây Bắc giáp với đất liền, phía Đông Nam và phía Nam hướng ra Vịnh Bắc Bộ. Vịnh Hạ Long có tổng diện tích 1.553 km vuông gồm các vùng lõi, vùng đệm bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ trong đó có 989 đảo có tên và 980 đảo chưa có tên. Vịnh Hạ Long được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vẻ đẹp tự nhiên và non nước hùng vĩ. Bản đắc được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới và trở thành một trong những điểm du lịch thu hút hàng triệu lượt khách hàng mỗi năm. Vì vậy các bạn hãy cùng gia đình ghé thăm Vịnh Hạ Long này nhé. Địa điểm thứ hai là Sapa Hà Giang Sapa luôn là điểm yêu thích của nhiều người bởi vì không khí ở đây thường chỉ khoảng dưới 5 độ C, thậm chí có khi là âm và còn có tuyết. Những ngôi nhà thấp thoáng trong màn sương mù vào buổi sáng luôn là điểm thu hút du khách đến với Sapa. Vào những ngày Tết, Sapa có những lễ hội chụp phim, đỉnh Pan Sipan, thung lũng Mường Hoa từ Sapa bạn có thể di chuyển lên Hà Giang để khám phá cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú nơi tướng quân Lý Thường Kiệt đã treo cờ đánh dấu cho quyền lãnh thổ thiên nhiên của Tổ quốc. Điểm thứ ba là Mộc Châu. Mộc Châu là một lựa chọn tuyệt vời để du lịch vào dịp Tết. Mộc Châu còn chỗ mình khoác chiếc áo hoa lồng lẫy vào mùa xuân. Hoa cải trắng, một đặc sản của vùng Tây Bắc này, hoa đào rừng mang vẻ đẹp thiên nhiên của miền sông nước. Nếu bạn thích khám phá văn hóa của con người nơi đây, thì hãy đến các lễ hội để hòa mình vào không khí mang đậm chất sử thi của vùng đất Mộc Châu nhé. Thứ tư, núi Yên Tử Những năm trở lại đây, núi Yên Tử ngày càng thu đông đảo người đến chiêm bái và tham quan dịp Tết. Không chỉ các Phật tử mà những người ngoài đạo cũng đến Yên Tử để trải nghiệm không gian thiền định chốn thiền môn. Đặc biệt những ngày đầu năm âm lịch có rất nhiều lễ bạn có thể lên núi bằng cáp treo hoặc đi bộ Thứ năm, chùa Bái đến Tràng An. Một địa điểm tâm linh khác cũng được nhiều người đến vào dịp Tết là chùa Bái Đính. Đây là ngôi chùa nổi tiếng cả về sự liên thiên cũng như phong cảnh hữu tình. Không chỉ chùa Bái Đính, khi đến Tràng An, một khu du sinh thái được cả thế giới biết đến hệ thống độc đáo không nơi nào có được. Địa điểm thứ sáu Huế. Huế là một vùng đất cổ xưa thơ mộng đã đi vào lòng người biết bao bài thơ lời nhạc những ai yêu thích không gian tỉnh tìm về quá khứ thì hãy đến Huế cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng gia đình vô cùng hợp lý. Những món ăn đặc trưng của Huế sẽ giúp bạn cảm nhận được về Huế rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Đã đến Huế thì nhất định phải biết kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, sông Hương, cầu Tràng Tiền. Thứ bảy, phố cổ Hội An Đà Nẵng Phố của Hội An Đà Nẵng là cái tên không còn xa lạ gì đúng không nào? Mình có làm một cái video giới thiệu nguyên về Hội An. Nếu có bạn nào chưa biết thì có thể ghé thăm kênh của mình để xem lại nhé. Có thể nói cụm từ du lịch Hội An Đà Nẵng có thể đáp ứng được của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Những ai yêu thích hòa niệm không gian bình yên phố cổ là một chọn lý tưởng. Còn Đà Nẵng cách đó không xa lại là một thành phố biển với nhiều hoạt động sôi nổi trong những ngày Tết. Hàng năm thành phố này đều có lễ hội đón chào năm mới như lễ hội Xuân Quật, Vũ hội đường phố. Bạn cũng có thể đến Bà Nà Hill, Cù Lao Chàm, Sông Hàn, Cầu Rồng, quá nhiều điều thú vị đúng không nào thứ tám đà lạt không cần nói nhiều về thành phố ngàn hoa này bởi vì chắc chắn ai cũng đã một lần ghé qua vào dịp Tết Đà Lạt có nhiều hoa hơn và bạn cũng có thể dễ dàng chụp những tấm ảnh đẹp mê ly khi đến thành phố này vào dịp Tết với vị trí địa lý thuận lợi nên Đà Lạt luôn là lựa chọn hàng đầu của người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các vùng lân cận khi du lịch vào ngày Tết. Địa điểm thứ 9 Côn Đảo khi được đầu tư tàu cao tốc thì Côn Đảo đã trở thành điểm yêu thích của các du khách khắp mọi nơi. Chính vẻ đẹp hoang sơ của Côn Đảo đã thu hút nhiều đoàn du khách ghé thăm nơi này. Và địa điểm cuối cùng, Phú Quốc. Đảo Ngọc Phú Quốc đã phát triển thần tốc trong những năm gần lại đây. Hầu như các dịch vụ chuẩn năm sao thì có mặt ở khắp du lịch này. Hàng loạt các resort năm sao sang chảnh, mọc sáng sát và sẵn sàng phục vụ du khách bất cứ thời điểm nào. Những ai thích vẻ đẹp hoang sơ thì cũng có thể đến các đảo như Nam Du, lòng biển ngắm san hô, khám phá chợ đêm. Vậy trong video ngày hôm nay chúng ta cũng đã khám phá top 10 địa điểm chơi Tết trong năm này nhé. Nếu các bạn thích video thì hãy chia sẻ, comment và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.